để chúng ta đi tìm tiếp tục những cái sai lầm mà những bậc làm cha làm mẹ mắc phải thì tiếng kể cho các anh chị nghe về câu chuyện đó là có một học sinh năm nay học lớp 9 cô bé thì rất là chăm chỉ à, rất là chu toàn mọi cái bổn phận của mình thì thì năm nay là năm cuối cấp rồi đứa trẻ gặp rất nhiều những cái áp lực và cái áp lực không chỉ là vấn đề học tập mà cái áp lực ở đây đó là áp lực từ các bậc phụ huynh cô bé này kể rằng ngay từ khi còn bé thì con nhận rất nhiều cái áp lực từ bố mẹ nên là lúc nào con cũng phải cố gắng để hoàn tất mọi những công việc dù là trong việc giúp đỡ bố mẹ rồi trong cái việc học tập và đây là cái giai đoạn chuyển cấp và bố mẹ mong muốn con phải đỗ trường cao và thật sự đứa trẻ không thể tập trung học tập được và khiến tới cái thành tích học tập thì vô cùng giảm sút và khi giảm sút như thế thì mới gọi tới cho tiếng để nhờ cái sự trợ giúp thì cô bé đó chưa dám chia sẻ kết quả đó cho bố mẹ tại vì khi mà biết được cái kết quả này thì cô bé rất sợ mẹ sẽ la như mọi khi vậy còn bố thì sẽ thất vọng và đứa trẻ không biết làm gì cả và tôi đã thử làm những cái trắc nghiệm thì mới biết được cô bé đang bị trầm cảm nhẹ các anh chị thấy khi mà bố mẹ đặt rất nhiều những kỳ vọng lên trên con cái muốn con cái phải đạt được thành tích này muốn con cái phải đạt được thành tích kia để cho bố mẹ được tự hào để cho bố mẹ không thua kém với ai trong dòng họ không thua kém ai trong bạn bè và đứa trẻ sống với những cái áp lực từ bố mẹ về nên ra dạ, thật sự thì ai trồng cây thì cũng mong ngày hái quả nhưng chúng ta đang trồng cây gì để mong được quả gì thực sự chúng ta đã hiểu về con cái của mình chưa hiểu về khả năng của con chưa hay chúng ta chỉ mong muốn những cái kỳ vọng của chúng ta nơi con cái mà chúng ta không tìm hiểu không thấu hiểu con chúng ta bắt một con cá leo cây thay vì cho chúng bơi dưới nước chúng ta không hiểu khả năng và tài năng của con là gì nhưng muốn con làm công việc a muốn con đạt được thành tích b mỗi đứa trẻ đều có cái trí thông minh khác nhau không thể đứa trẻ a giống đứa trẻ b được nhưng mà chúng ta lại mong muốn kết quả phải như nhau thậm chí là phải tốt hơn thì việc giáo dục con cái nuôi dạy con cái cũng giống như chúng ta trồng cái cây một cái cây của chúng ta là cây gì chúng ta trồng một cây xoài thì nó chỉ thể ra được trái xoài chúng ta trồng một cây xoài mà mong nó ra một trái mít đó là điều không thể và đấy cái khả năng của con khả năng của con như một cái cây xoài vậy mà chúng ta đòi một cây mít thì không và để một cái cây phát triển thì chúng ta cần các yếu tố đất nước ánh sáng rồi dưỡng chất và chúng ta cần phải tưới mỗi ngày chúng ta cần phải làm đất chúng ta cần phải làm cỏ phát sâu để cây của chúng ta phát triển tốt hơn và cần phải có thời gian từ từ từng ngày từng ngày từng ngày mới có thể phát triển còn nếu chúng ta cứ mong mong được thái quả mong mong được đón nhận những cái trái tốt từ cái việc chăm sóc của chúng ta mà chúng ta quên đi con cái cây đó cần có thời gian còn nếu mà chúng ta muốn nhanh kết quả chúng ta cho những cái kích thích tăng trưởng đúng nó có thể ra quả một cách nhanh nhưng hỏi cái cây đó nó có thể sống lâu và ra quả đều được không và chúng ta cũng ép con cái giống như một cái cây đón nhận những cái thuốc kích thích tăng trưởng thuốc kích thích tăng trưởng ở đây là gì ép con đi học lớp a ép con đi học thầy cô này em con đi học thầy cô kia rồi bắt con đi học khóa học này khóa học kia để đứa trẻ phải nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh lớn lên thì hỏi một đứa trẻ chỉ có học thì kết quả thế nào bị mất cân đối trong đời sống mục trẻ cần phải đầy đủ việc vui chơi giải trí ăn uống thể dục thể thao học tập rồi mối quan hệ giữa cha mẹ bạn bè còn nếu chúng ta chỉ tập trung vào việc học thì không sớm thì muộn con cũng sẽ bị ảnh hưởng về tâm lý và rất nhiều đứa trẻ bị áp lực đã bị trầm cảm rồi dẫn đến tự tử vậy việc đặt quá nhiều kỳ vọng lên con cái thật sự nó có tốt hay không thì anh chị có thể giúp team trả lời câu hỏi này chúng ta đừng gây áp lực mà chúng ta hãy tạo động lực trên con cái vì khi con cái có động lực thì con cái sẽ phát triển các anh chị quan sát quả trứng nếu mà chúng ta gây áp lực từ bên ngoài và trong quả trứng thì quả trứng sẽ vỡ và không thể tạo được một con người nếu mà chúng ta tạo động lực cho con cái và áp lực từ bên trong thì con gà sẽ nở ra và sẽ khỏe mạnh và một lần nữa các anh chị trả lời giúp thiên đó là chúng ta có nên đặt quá nhiều kỳ vọng và áp lực lên con cái hay không Socrates có một câu nói vô cùng nổi tiếng trong giáo dục giáo dục không phải lấp đầy mà giáo dục là khơi lên ngọn lửa việc giáo dục việc dạy dỗ con cũng như vậy nếu mà chúng ta giáo dục một chiều con phải thế này con phải thế kia con làm như thế này mới tốt con phải sống như thế này đó là chúng ta đang giáo dục một chiều chúng ta chỉ truyền thụ kiến thức một chiều chúng ta chưa trao đổi hai chiều để chúng ta biết là con đang có gì và con đang hiểu gì việc giáo dục một chiều này sẽ không phù hợp không chỉ trong việc dạy học mà trong việc giáo dục con cái chúng ta không hiểu con chúng ta không thấu hiểu đứa trẻ dẫn tới đứa trẻ nó không được lắng nghe và điều gì cha mẹ luôn bắt con cái thế này bắt con cái thế kia mà chúng luôn phản động và chúng ta không lắng nghe và chúng sẽ không lắng nghe và nếu chúng ta cứ giáo dục một chiều không tạo ra kết quả và phần giáo dục một chiều này tôi sẽ đề cập trong một bài học sau để chúng ta phân tích rõ ràng hơn một cách giải quyết để chúng ta có cách giáo dục hai chiều có sự tương tác có sự giao lưu để tạo ra một cái kết quả tốt nhất trong việc giáo dục và dạy con và chúng ta đi đến với sai lầm số 4 đó là chúng ta làm trước và học sau chúng ta thông thường hay dạy con cái theo những cái bản năng theo những cái kinh nghiệm của mình kinh nghiệm thì có những kinh nghiệm nó đúng nhưng có những kinh nghiệm nó chưa đúng và nó không phù hợp với xã hội hiện đại và việc giáo dục con cái cũng vậy chúng ta giáo dục theo cái bản năng của người làm cha làm mẹ theo cái kinh nghiệm thì cái điều đó thì chưa chắc nó đã đúng và khi mà chúng ta sử dụng cái điều đó để dạy con cái dẫn tới chúng ta dạy sai và dẫn tới những cái khúc mắc dẫn tới những cái vấn đề giữa con cái và cha mẹ rồi vấn đề phát triển của con đến lúc đó chúng ta lại đi tìm chúng ta đi học thì chúng ta lại muốn đi tìm đi học và khi đó thì nó đôi khi nó quá muộn vì chúng ta giáo dục rồi mà chúng ta giáo dục lại thì việc giáo dục lại gặp rất nhiều những khó khăn và rất là khó để chúng ta giáo dục lại con cái thì trong cái việc dạy dỗ bằng cái kinh nghiệm thì uh, chúng tôi hay nói vui như một câu như thế này bố đánh con con lại đánh cháu cháu lại đánh chắc chắc lại đánh chút chút đánh chít có nghĩa là chúng ta sử dụng cái kinh nghiệm giáo dục bằng việc đánh à, thế nó vinh ngoan từ đời này tới đời kia và chúng ta không chịu thay đổi cái kinh nghiệm đó nó còn đúng hay không chúng ta không kiểm tra lại và chúng ta sử dụng cái kinh nghiệm thôi và chúng ta thấy rằng chúng ta không học để giáo dục con cái mà chúng ta làm trước với học sau thì nó không còn hiệu quả nếu bạn mua một chiếc điện thoại hay bất cứ những cái phương tiện và bất cứ những điều gì mà chúng ta không đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng thì chiếc điện thoại nó rất dễ hỏng rồi những cái vật dụng đó nó rất dễ hỏng không có thể bền để chúng ta sử dụng lâu dài chúng ta cần phải học trước làm sau à, tất nhiên là có những công việc à, bạn phải làm trước để lấy kinh nghiệm nhưng việc giáo dục con cái chúng ta không thể dạy trước mới học sau được vì đó nó rất là nguy hiểm đối với sự phát triển đối với nhân cách của một đứa trẻ một câu nói mà rất nhiều các thầy cô được nghe từ các bậc phụ huynh đó là gì các anh chị biết không chăm sự nhà thầy chăm sự nhà cô có nghĩa là chúng ta đẩy trách nhiệm cho cô thầy và chúng ta nhờ cô thầy giáo dục thay mình chăm sự là mọi sự rồi nhờ hết thầy cô vậy thì cha mẹ có cái trách nhiệm gì trong việc giáo dục con cái nghĩa là nhờ hết thầy cô rồi cha mẹ đâu còn trách nhiệm gì và việc giáo dục đó là về trách nhiệm của thầy cô về một cái mà rất nhiều phụ huynh trong cái thời hiện đại này hay mắc phải đó là đưa con đến khóa học này đưa con đến khóa học kia để con thay đổi con chưa tự lập chưa sống kỷ luật thì cho đi học kỳ quân đội rồi đưa đến trại hè này đưa đến trại hè kia thì các thầy cô trong đó thay đổi con quả thật thì khóa học rồi học kỳ quân đội rồi trại hè nó có hiệu quả nhưng đây không phải là nơi để giải quyết tất cả mọi vấn đề và thầy cô phải là người giải quyết tất cả mọi vấn đề của con mà người giải quyết tất cả mọi vấn đề đó chính là những bậc làm cha làm mẹ phần lớn chúng ta sống với con cái còn thầy cô thì họ thì còn cuộc sống của riêng họ rồi còn rất nhiều những học sinh khác để họ trợ giúp họ giúp đỡ thì làm sao họ có thể tận tình cho từng bạn được và thầy cô làm sao có thể hiểu các bạn bằng chính bố mẹ của các con được chúng ta luôn đi tìm người khác giải quyết những cái vấn đề của con mình ngày hôm nay các bậc làm cha làm mẹ đi tìm giải quyết vấn đề này thì ngày mai có vấn đề khác rất nhiều vấn đề nó sẽ xảy ra chúng ta có đi tìm những người thầy tìm những người cô tìm khoa học này khoa học kia để giải quyết một cái vấn đề và rất nhiều những vấn đề khác thì chúng ta thấy rằng nó không hiệu quả chúng ta phải học cách tự giải quyết và khi mà chúng ta học cách tự giải quyết thì chúng ta sẽ làm chủ cuộc sống và làm chủ trong việc giáo dục con cái chúng ta phải hiểu rằng thầy cô hay những chuyên gia chỉ là những người hỗ trợ chúng ta trong việc giáo dục con cái và người đồng hành với chúng ta trong việc giáo dục con cái chứ họ không phải là người thay thế chúng ta trong việc giáo dục con cái và đó là cái điều mà chúng ta cần phải ghi lại chúng ta là người giáo dục con cái đừng để người khác giáo dục thay bạn cảm ơn tất cả các anh chị